ôi giờ biết là sao rồi bà thích bà lên điện được câu hỏi ông phải có cách để kiểm tra xem mấy tay thợ điện nó có ghi đúng hay ghi sai không chứ ôi, bà thích á bà lên ờ, trên điện được hỏi ông á cha là cái việc gì cả bố mẹ ơi có việc gì mà con kiếm nhau như thế đây bố mẹ xem tháng này nhà mình hết 258 số điện 519.088 đồng trên hóa đơn Ừ nhỉ, đúng là thời đại công nghệ số Tiện thật ý có cả biểu đồ thể hiện sản lượng hàng tháng còn thấy tháng này sản lượng còn thấp hơn nhiều đây bố mẹ xem này ừ nhỉ đúng là thời đại công nghệ có khác cha gì cũng tiện và nhanh nhỉ ờ chuyện nhanh như điện mà tiện như công nghệ mà này